hẹn nhau ta về miền trung về thăm quê hương bình định ta đi về huyền hoài nhơn hay về bóng sơn tam quan rừng dừa dạt dào nước sông tuôn vẫn hát treo sóng xô thuyền ai hẹn nhau ta về miền quê hoài ân an lão bình thành miền phú cát hát nhân bình bình bồi hồi xuống quy nhơn đến vân canh cây phước đang chờ mong bình định ơi truyền thống tây sơn đất võ oai hùng nơi sinh ra nguyễn huệ quang trung đại thắng giặc thanh nó